công một cũng tương đương cũng như ngày địa tạng cũng vậy khi địa một chốc không ngày mới thành thật tất cả những gì bồ tát xuống trần đều phải có lời nguyện thì giống như một lời cam kết vậy giống như ờ, một tổng thống mà trước khi nhậm chức đặt cuốn tay lên cuốn kinh gì đó sư phụ cũng có cái đó nhưng nhiều người hỏi thế gian này làm gì mà không còn sự bất công nó có thiệt á hôm nay mình thấy quá trời bất công đúng không <laughs> nhưng mà trong tương lai sẽ không còn đó là gì con người sống với nhau bằng nhân ái khi mà ở thời thượng môn thánh đức sống với nhau bằng à, tình thương và tất cả cái cái thiên tâm đạo sẽ từ từ thống nhất toàn thế giới sẽ là đại đạo của thế giới thì lúc đó người mỹ người Ý đen cả cái hàng thà theo hay là cả cái hàng trăm mình đi nữa đó nó cũng biết là nó có nhân quả thì nó cũng biết sợ rồi đó thì nó đâu có còn những nguyên thủ quốc gia dĩ nhiên là phải biết là mình làm gì làm ừ, nếu mình làm sai mình sẽ bị đội đi ngục thì họ biết họ sẽ không có còn chế bông tử hay đi hiếp những nước nhỏ nước nghèo nữa thì coi như hộ đã làm tròn lời nguyện rồi đi về đó nếu như một nguyên thủ quốc gia một ông Biden một ông Trump của cái quốc gia Hoa Kỳ này một quốc gia hùng cường giàu mạnh một đại ca của thế giới mà thượng đế đặt ra mà mấy người này họ mà có cái tâm bồ tát họ cũng đang là bồ tát nhưng bồ tát nhỏ nha có nhiều loại bồ tát lắm họ biết được có luật nhân quả họ biết được trên thế giới này không phải dùng vũ khí để mà chiến thắng lẫn nhau mà dùng tình thương để mà chiến thắng lẫn nhau để mà thầy làm gì có nước mỹ cũng gây nhiều nghiệp nó cũng phải chế tạo vũ khí làm chi mới sợ cái vũ khí tại như nó là đàn anh cũng giống như con vậy đó con bỏ cái ngã con xuống con hạ mình con xuống con đi làm thân với người anh em của con thì lúc đó anh em nhau đâu có cần phải mà luồn với nhau hay là tính toán lẫn nhau xưa bộ sống trên cái xe đó mình đi lái tới Canada rồi anh định lấy đi thay vỏ mà đó mấy nhà để nhà anh văn đó mình chỉ xe lúc đó chưa chưa sư mẫu xuất hiện tại lúc đó tính đi tô nên là lái cái xe này đi khắp nước mỹ đi mình à hồi đó lúc mà chia tài sản sư phụ có một cái thùng vàng luôn á mấy cái ao á đồng hồ đồ rồi chuyện mà lái cái xe này đi á thì sợ cướp chỉ bỏ trong băng chịu thôi rồi ờ, đi cho nên vàng á là ai cũng cho chứ tôi không có tiếc thời đó cho thầy cái bạn cho thầy việt nam đồng hồ cho láng hết rồi ờ, sau khi hết cái màn đó rồi á là ở trên mới biết là mình không còn dính trần về vật chất nữa cha mẹ bắt đầu mới nói là nhiệm vụ của con nó còn nhiều thứ lắm á chưa có xong thì hôm nay mình mới có màn này mới ngồi đây mới có thiên long sơn thiên long giang mình có núi cấm rồi mình mới biết phật di lạc rồi mình biết cha biết mẹ là ai cái hồi xưa lúc mà ngày đầu tiên đức thầy xuất hiện ngài nói ta là thầy của con thầy là ai thầy ở đâu ta ở núi cấm <laughs> đúng không biết nó cắm nghe ta để biết nhiều chuyện vui đó ngày những ngày đầu tiên bảo ngã đó chỉ có chở được hai mấy ba chục người à. Ờ. không nó còn kéo thêm chiếc xe chiếc làm sao nữa đâu phải chỉ vậy không đâu ở trên bộ bữa đợi tôi còn lái chiếc tàu bụi khổng lộn nữa kìa bữa nào chở hết cả đám nước tàu rồi à, cái gì cũng lái à. rồi lái xe motorcycle co à, Harley á nó nặng lắm ừ rồi có 6 chiếc đó luôn Harley á lúc thời đó mình chưa biết mình là con trời phải không có mạng này vô thường con mồ coi mình biết mình là con buổi đời mạng này không có giá trị tự như uh, ờ, phóng hầm vậy đó thì cái chạy xe up pro mà kiểu mỹ hơn thêm đó chạy trên sườn núi mà dưới là dịch thẳng chỉ cần chật một cục đá thôi là xong nát thay liền á cũng chơi thích mạo hiểm hồi thời high school là khoảng 16 và 7 tuổi học trung học thì bộ còn chiếc xe đậu bên chùa xe đó giờ cũng bảo trăm nghìn xe đua chiếc Camaro mà lái ở phiêu quên 17 này nè hồi xưa nó có một len thôi mà thuộc chạy chín mươi mấy mai á rồi cái con là phải chục vòng mình có thằng bạn cái bền cái gà cái mặt nó tái mét nó không, không biết nó đờ luôn à mà chiếc xe thì bốn cái bánh lên trời xăng thì đổ à, mày đi ra cái hộ gấp bình tĩnh còn nó thì nó mất hồn mất vía rồi kéo nó ra nó cũng không biết đường ra nữa rồi phải beo lết lết nó ra để hộ trái xe đó thằng bạn à, lúc đó bị chiếc xe chót nó ép kêu là đập xuống hố lộn lộn lộn lộn lộn vậy ở ngay à, HMB sư phụ không bị gì hết à, ngộ lắm hồi xưa giờ sư phụ á, hót chết cỡ mấy chục lần có một lần à, mới vào Mỹ có nhớ mùa hè ở cái khu à, Monte uh, Monte ở uh, cái gì đường Story Mark Dublin cái khu nhà nghèo á cái người đi ba te ba te bị ba mẹ dí vô nó đá miệng mình ba te mình chơi mình đâu có chạy được cứ lết mặt mày học máu ra gì đó rồi cái gõ cửa gõ cửa gõ nhà con bình ông lái xe mới về đi á à, bò tới nhà ốc mà bò đò xa quá bò không kịp cứ gõ gõ gõ mấy nhà không được mà ba mẹ nó dí nó quýnh thì lúc đó nó là sắp chết rồi à, hồi đó người mễ nó không có như cái chuyện mình là có camera nha nó chỉ có lấy dấu tay thôi chứ nó không có DNA cho nên hồi xưa người mễ giết người Việt như là là dục cho hùng rác giống như là đập đậu mèo dục hùng rác vậy đó coi cái mạng bình thường lắm hồi thời ờ, những cái thời xưa thì sau này Phật mẫu mới kể lại tại đó thì không có tin tâm linh hộ là người lớn lên Mỹ mà nít Mỹ học ở đây là dễ tin mẹ mới nói hồi đó mẹ không lấy cái áo tròn mà giống như trinh bây giờ mà nó sao mà tự mẹ mà phủ lên phủ lên cái xác đó, nếu không là nó quýnh chết rồi đó ờ à, mấy chư phật ờ, cứu nên cái mạng này nhiều lần lắm à, rất là nhiều lần rồi à, có những lúc ở miền Nam Cali đi học lái xe về đây chiếc xe có 300 đô con nghĩ nó chạy tới à, tới đây không đâu tới <laughs> chạy chạy chừng mười mười mai thì nó hư rồi mà một giờ khuya hai giờ khuya nhất là qua cái đèo của à, của LA đó trời ơi lên đó nửa đêm là nó đã nó ngừng lại xe freeway đó, nó chạy vô vô vô á kệ bà mày lỡ như thằng nào tự mình không có đèn pin gì nó ủi một cái cũng chết chưa buổi đời đó coi không có biết sống chết là gì mà có chết cũng không ai lấy xác nữa à, thằng nữa xíu nó biết gì mà nó còn ở tù nữa <laughs> coi như là không biết lúc đó cảnh sát kiếm ai mà lụm được cái mạng này là hai chuyện cá nhân nó nhiều lắm nó hoài nó nói chuyện trên trời ha rồi trên trời cái này không hơi căng nè con chỉ biết về cá nhân tại vì mấy vị tiên là mấy vị chư Phật khác con không biết nhiêu tuổi con chỉ nói tuổi của con trên trời thôi ngày đầu tiên thánh mẫu lữ hạnh à, ờ, nói ta là chị của đệ chúng ta cùng nguồn cội hàng mấy trăm nghìn năm về trước mấy trăm nghìn mấy trăm nghìn năm và mấy trăm nghìn năm trên trời á nghĩa là con với tỷ tỷ là đó là là từ cha mẹ sinh ra cùng cha mẹ sinh ra tức là thánh mẫu lưu hạnh đó là người chị lớn thứ hai là mấy trăm nghìn năm một ngày trên trời thì là một trăm năm dưới đất mà con mấy trăm nghìn tuổi trên trời thì không biết tuổi dưới đất nhiêu à đếm dùm anh nhân có ai số nhiêu ta 10 triệu 10 triệu đáng tuổi mình hả ờ 10 triệu tuổi hả 10 còn gì quá trẻ ha <laughs> thiệt là vậy đó nhìn thấy cái tượng mẹ không mẹ là mấy tỷ tuổi mà mẹ nhìn với so người đời á sorry còn đẹp hơn ăn nữa ở đây ở đây rất là trẻ người ở cõi trời người ta không có già còn cái tướng tên của kiều mà trên trời á thật sự với dinh nhìn thấy chắc ký đạo nó là nhóc mới có tám chín tuổi nên thì <laughs> cũng là con cưng của cha á thế là mấy à, mấy ông anh thì trẻ chung là nhìn cái dạng người cõi trời nó vậy không có ai già như người thế gian người thế gian là người xấu nhất thành tinh à, bảo đảm luôn thôi luôn nữa mình mà không tắm ba ngày thử rồi biết người có trời đó tắm thơm anh với là chư thiên thì sao khác nhau như là ở trên trời thì có một cái thế giới riêng cũng giống như uh, vua Càng Long thì có vua con của vua Càng Long dương gia vua hạnh gì đó có một uh, thế giới trong đó uh, có một uh, số uh, tiên chúng thì trong đó có một uh, cũng ở đó cũng giống như cha là tổng thống Mỹ kiệt ít nhất cũng là thống đốc của Cali đi nó có năm hai tiểu bang thì chỉ có một số dân chúng ở đó cho nên có một ngày á, có bữa kia kìa à, bị à, tụi khao thì á, nó ăn hiếp mình nó đóng cửa thiên long sơn nó chơi nó cúp điện điện luôn trong cái hội trường mà hội trường nhàn dạng chẳng nó ai lên chẳng biết tại vì ngày à, xưa à, trong đó, đó mình bây giờ mình có điện đó, mình thấy đèn rồi đẹp thấy tượng cha tượng mẹ mỗi ngày lên đó nhìn tượng cha tượng mẹ thì cũng mát lòng đi về nữa cái buổi chiều đó làm về nghe nó cúp điện cái mình lên mình coi mình nhìn vô nó có tối ngôi vậy à tôi đứng ở ngoài chỗ ba cái ni khóc và hụ hụ có mình sau bữa đó mấy vị về nói lúc mà con khóc động lòng 36 phần trời luôn một cái cảm xúc của kiệt đó là cảm xúc cả tất cả các vị trên một cái giận hay là một cái buồn một cái vui cũng là 36 tầng trời rồi mấy chư thiên cũng có cảm xúc tất cả các vị hạ phàm lúc đó đứng xung quanh kiệt khóc than đó là mấy gì trở lại không bị mấy thao điện tích điện mỗi một lần mình làm trung thu á, thì chư thiên cũng hướng chơi với cũng giúp để mình cũng cho sư mẫu năng lượng cho chị kiệt à, điển thanh để mình có trí tuệ mình sắp xét một cái buổi tối mà cả mấy nghìn người tới bảy tám trăm đứa con nít đã dùng này lên rất là cực kỳ nguy hiểm đúng không à, vậy mà cái không khí rất là vui đứa nào về á cảm ơn bác Kiệt cảm ơn cô Thảo cảm ơn quá trời không có uh, à, việc là không biết trung thu của Mỹ là gì có nhiều đứa mười mấy tuổi nó đâu có biết trung thu cho nên cái núi của mình á mình phải trở về núi mình không còn lưu lạc mình phải trở về sông Dương Tử ngày xưa của trăm Bồ Lạc mình không có từ Hà Nội mình xuống tới Cà Mau nữa thì bây giờ cũng giống như mình đang lưu lạc xuống đây chỗ chính của mình là vẫn ngồi trên kia ví dụ mình ngồi trên kia nãy giờ mình cũng nói chuyện cũng vậy đúng không có một số người đi được lại cha lại mẹ rồi được lấy nước đồ à, à, nước, à, nước nước cam lồ á là có phải là có lợi hết không cho nên mình làm sao cho mấy chi bộ thương mình cho mấy dư luận viên cho mấy cái đám mà khổ tả ở đây mấy cái đám mà phá rối cộng đồng thương mình cho mấy à, bác chủ tịch <laughs> cộng đồng mấy à, mấy người mà truyền thông ở đây thương mình họ đấu tranh chánh nghĩa cái long sơn là phi vụ lợi 20 triệu tiền để dành của cả cuộc đời của ông Nô đến chuyện này không có xin ai đồng nào mà còn để ăn còn lo đủ mọi thứ đâu có làm tiền ai đâu có, có sáu số không á không danh không lợi không nhà không gây quỷ cái câu số 6 là không làm tiền ai có ai đọc kỹ không mấy con thấy cái hữu có làm tiền ai không vậy mà người ta cứ đi kiếm chuyện với mình không hiểu làm sao tránh nghĩa chỗ nào chủ tịch cộng đồng chỗ nào quốc gia chỗ nào ho chỗ nào cờ vàng ba chọc đỏ đi đâu cái gì là phật mình coi lại á trắng có tà tà có trắng rồi ờ, cha những người đệ tử như ờ, tụi em đây nè mà cách nào có thể cầu nguyện với cha mẹ để ờ, được một cái sự bình an ở trong thiên đông sơn được mở cửa sớm được không nếu cái lời cầu nguyện của mình thành tựu một cây nhang của tôi bằng mấy triệu người mà tôi xin mở cổng thiên long sơn không được thì anh làm sao anh xin được thì em có giúp gì được không anh những từ không phải để tôi nói thật sự đó nó mặt đời mình than thở nhưng mà mặt thiệt á anh biết ngoài kia phật cao chính thước ma cao chính dặm gì đó không chính lạng gì đó thà đúng nè cho nên thiên mai nó biết cái này quan trọng của nước việt nó biết là thánh địa thiên ma bên kia tiên tà về ờ, tà thành họ cũng dữ lắm á họ cũng ờ, thời mạc giận ma quỷ bóp cổ thành tiên á có câu đó đúng không à nó không phải là cõi hữu hình của mình không phải là cái đám mà ờ, cộng đồng hay cái đám khao đi mình nói mình nói mặt đời nhưng mà mặt vô vi á nó có nữa đó và đồng thời cái đạo thiên tăng muốn càng nổi để mà thống nhất thế giới thống nhất nước mỹ này vào vào trong học đường của nước mỹ trong tương lai thì hôm nay mình chịu đóng cửa mình ngồi đây chút xíu đâu có sao mình đang đóng cái màn thổ mà cũng giống trở lại câu chuyện nếu mà chúa chúa không có bay đinh thì hôm nay á, làm gì có đạo công giáo thì mình đóng màn kịch nó đừng có đem việc lên mà nó đóng ba cái đinh giống à, giống xưa nữa là mình mừng rồi cho nên chịu khó ngồi đây đi chứ bây giờ sau này á cả đám mấy người mỹ này quản hồn nó hiếp chị cứ tốn ba bốn triệu tiền luật sư để mở cửa nó bắt vô lợi có nào điên vậy không ta chắc không có điên thứ hai á mà khi nó hiểu được á, là cái núi Thiên Long Sơn đã từng cứu San Francisco năm 2015 khỏi trận động đất 9 đó là thật mấy vị nói thì à, thời đó là hạn hán thiên à, San Francisco sẽ bị trận động đất khủng khiếp thì nghe được mấy chị gì kêu việc thắng cha cứu được cái thành phố San Francisco không á tốn mấy chục tỷ luôn á một trận nếu không có thiên long sơn ở đây á, là bị covid cũng giống như new york vậy đó thì cũng thắng nó thành ra lát đá mấy chi vậy nó từ cái địa điểm thiên long sơn trong 50 cây số trong dòng thánh địa sẽ không có đại nạn thì y chang luôn mỗi một cái nơi mà kiệt ngồi trong vòng 50 thước 50 thước mấy vị nói là 50 uh, thước thước của kiệt ngồi thì có điện thành mỗi một cái thiên long sơn trong 50 mai 50 dặm thì sẽ không có đạt trong cái radius là như vậy mà tại sao là sanh à, ta qua khao thì nó thành tội mình quá cho ta nó vô minh hay là nó bị tà nhập vô tâm của đám tụi nó thì thôi mình phải chờ chờ đến ngày để mà khi nó hiểu khi nó càng hiểu rồi nó lấy được hết hồ sơ trong computer ra lúc đó nó quả hồn chết cha tôi đang hiếp con của ông trời lúc đó nó mới lúc đó nó mới hối hận thì lúc đó đó cái đạo thiên tâm mình cái núi mình và những gì mà bề trên đã sắp xếp thì uh, nó mới thống nhất được bây giờ cả tiểu bang Cali trong tương lai học Phật hết bỏ đỏ thiên tâm và học đường thì từ từ nó lan rộng hết nước Mỹ quý vị nghĩ những cái nước nghèo những cái nước Âu Châu nó có theo không ừ cho nên nhiều lúc buồn mà lại cũng nhìn tương lai thì không có buồn sao đại ca em chưa nói xong mình về về về dạ nó để nó xong cho em ờ. rồi nói đi nói đi nói đi thì... thế nghĩa cái tương lai của thiên, thiên long giang là như thế nào có thể tiếp khá hơn là thiên long sơn không đời nó chưa không, không chưa nói hết gì họ thiên long giang thiên long giang tại Houston ờ, tâm linh theo cha gì hơn như nó phải tự bệnh thầy mùa thầy ngải thầy phá thầy thư em quá nhiều trong đó có anh dính dính nữa đó nên là <laughs> nên là tôi phải về bỏ tà bỏ nó mỗi lần tôi ngồi trời ơi mang mấy cái à, bùa lỗ ban bùa gì đeo trong người điểm tôi biết hết nhưng mà mình làm sao tại vì họ cũng là người nạn nhân thôi nhưng mà từ từ cái bộ trí chịu, khó chịu trong người một chút vì cái điểm nó trưởng qua trưởng lại nhưng mà từ từ sẽ độ được những người đó từ từ những cái người mà xài bùa xài ngã theo tăng từ từ họ sẽ nhìn thấy họ có lỗi của họ họ sẽ bớt đi trong giới luật 12 thiên tâm có nói mà đụng vô cái đó là xuống địa ngục á thành thông là có thiệt tránh là đậu đó này đó nó nhiều lắm cho nên đó về anh đó độ được đó là nhà họ bị uh, <laughs> mấy thầy bùa dụ rồi đến khi mà uh, thấy người bất an hay là thấy uh, đời sống gia đình bất uh, ổn cái nghèo khổ hoài là do mấy cái đó nó chỉ nó cũng xài dông linh thôi dông linh chỉ làm cho anh tin là còn ờ, cái mảnh đất này thì anh nhờ dông linh chừng nào anh càng mặt giận chừng đó nó chỉ cho anh chúng có một giống như top vậy lên màu xanh có một nhưng mà từ tử màu đỏ nhiều tốt nhất đi theo thiên tâm tránh đạo đừng có đụng tới buồn ngãi trong lịch sử nhân loại chưa có ai mà chơi bùi chơi ngãi mình làm giàu đời đời được mà lạc đời thì Hương Long Sơn, Hương Long Giang Sơn nó nói nhiều chuyện hay lắm Ông làm <laughs> dịch đề tài Nhưng Long Sơn nó là cảnh thiên đàng Cả cái mùa này nè Nó giống như sáng vậy đó Mai mốt mở cộng lại Chư hội sẽ tổ chức đi hai chừng Vừa có sức khỏe Mình đi bộ lên có trên đỉnh núi Nó có cái dấu thiên tâm trên đỉnh núi 2.500 feet từ ờ, cái chỗ điện mẫu lên trên đó là mình đi bộ mà mà bình thường á khoảng bốn chục phút tiếng mình nhìn xuống chỗ điện mẫu á nó mây đen dày đặc thẳng như y như ngồi trên máy bay không nhìn thấy cây cối gì hết có ai thiên đàng không lên trên đó có những cái cục đá lớn trong đó có những con sò dính trong cục đá trên đỉnh núi tại sao là vì thiên long sơn ngày xưa cách đây mấy trăm nghìn năm gì trước nó là nằm dưới đáy biển sâu ở vùng dưới rồi mỏ một cái thời gian nó trồi trồi lên mỏ một ngày nó cao hơn sau này trận đại hồng thủy cái ring of the fire tức là dòng đai lửa mà có kích động lên cả San Phan và thành phố siêu Silicon Valley sẽ chìm dưới nước cái Thiên Long Sơn nó có cái chân nó biêu lên mà mỗi ngày nó sẽ không chìm xăng Phan bây giờ ai mà xây căn nhà Nhà lầu phải đóng cái cọc mấy trăm feet dưới Tại nó không có chân đúng cái là mất thôi à Tiếng Long Sơn mình lợi hại lắm á Mấy con không biết Có một lần sư phụ ngồi Thấy như ngồi trong nước Thì từ đó mấy vị mới nói cái này ngày xưa nằm dưới nước Ngày đầu tiên khai à, khai phá Thiên Long Sơn lấy xe ủi ủi ủi Cô tìm được một đó mấy con sò Sò nó quá thạch thành đá Nhiều lắm còn giữ nhà đó anh bác cũng còn giữ nó hỏi ảnh đi có những cái quyền bí trong đó rất là màu nhiệm của núi thiên long sơn thiên long giang thì chỉ gieo duyên ở nơi đó để độ những dân dùng lân cận những tiểu bang lân cận sau này có về đa số là thí dụ như hôm nay anh thăm Bắc Cali thì ngày mai anh chán anh thăm uh, Houston thì chỗ nào cũng có cha mẹ thì mục đích là chỉ để cho mọi người ở gia viên cha mẹ khắp mọi nơi để tránh tất cả các nơi để mà hồn thịnh chứ còn thánh địa vẫn là thiên long sơn nhiệm màu vẫn là thiên long sơn cho nên hôm nay cái cửa đang bị đóng mà cái cơ hội những cái thằng kế bên nó bán đất thu vẫn phải mua tiếp tục mua móc tiền túi của sư phụ nhưng mà nhìn lại hậu thế có một cái dãy núi rộng lớn hơn và đồng thời có một vách chim bao ngày xưa dù thấy cái thiên long sơn ở dưới chư thiên đi đầy hết nó cũng giống như mình ở trên máy bay mình nhìn xuống thành phố new york gì đó mà sắp sửa mà hạ cánh này đó thì cái thiên long sơn khi tỉnh giấc mộng lại thì nó có cây thô sơ mấy cái building nhỏ nhỏ à, hiện giờ mình đang thấy nhưng mà trong vô vi nó là cực kỳ sang trọng ở trên đó có mười mười mấy vị a la hán ẩn trong đó cái bộ thường nói chuyện với mấy ngày hồi à, không bao lâu mấy ngày có nó hồi xưa mấy ngày không có hiện thân hiện thân nhiều mắt thường mình nhìn thấy đó gần đây mấy vị cho hiện thân để cho người thấy luôn thì trong đó có một trinh là mấy đứa nhìn thấy đúng không giờ dạ, tiếng ông sơn có một cái à, hình bát nhã tức là có hình đó mà mà hình nó là cái hình mà mới nhất chùa mới chụp á à, ờ, mẹ chưa hiểu sao không sao nhiều lên nó thì <laughs> có thì mắt ngã thật sự mà vô mấy vị nói <laughs> đó là chuyện là cũng hơi lạ đó không có lý do gì mới ra cái hình đó nhưng mà nó có thiền bát nhã đang đậu ở thiên long sơn để mà đón rước những người hữu duyên đây tôi chụp mấy đệ tử tôi chụp hoài à ngay trước cổng mà anh chụp xuống à, thì bác nhã thì vô anh sang anh chàng chiếu nó mà anh chàng tôi hỏi cái gì mấy vị không có nói rõ là lý do có thiền nhưng mà nó là màu nhiệm cái bác nhã rõ ràng là thấy phật bà đúng không dạ. rồng này đấy không mấy chư phật này đấy không là cái cổng này lo xe anh chui ra chỗ này đúng không ừ nó hoạt ngộ nè thì bắt nhã rồi con chó mắt hả con cũng vô mắt cho này bỏ là mấy đứa bỏ lên mạng cho ta có hình này đi thiên long sơ ngay chỗ điềm mẫu á là có hai con kỳ lân con mắt của ổng nằm trong đó cái lâu cái mình nói chuyện với ổng ờ, hôm nay cái mấy người trồng bông nó không có hiểu cái cục đá đó là hai ông kỳ lân nó chậm còn cái lỗ mà kế bên liền mẫu á ngày xưa nó là dấu chân của thượng đế làm dấu trên quả địa cầu này ba chỗ núi cấm một chỗ Jerusalem mà xương chỗ thiên long sơn chỗ thì cái lõm đó đó lại chấm đó cái sao cái uh, hữu mới uh, mới ngồi hỏi kỹ lại là cha ra lệnh cho ngài sức cước đại tiên là trong bát tiên đó là dạ, cái ông uh, trung trung quỳ gì đó cái ông trong ly trong hớn ly trong hớn ly ông mà cầm cái gậy đó cái chân ông mạnh lắm thì ổng là người chậm lên đó cái nhiều lần nói chuyện với ngài cái uh, sư phụ kêu ổng là sư phụ luôn cái bát tiên đó đó dùng ăn ly á cây thường nó ok rồi để con làm một cái dấu chân để mà kỷ niệm mấy con lên chảnh nhớ cúng uh, à, ngày trung tháng ly nghe ổng ở đó cái dấu chân đó là của ổng á chỗ mà thù ngồi thiền á trên đỉnh núi đó có một chỗ thù ngồi thiền bốn chín ngày mà mặc đồ trắng áo trắng để mà không à, thi đó thì thời đó luôn hữu trung tháng ly nhưng mà cái chân mà người mà thực hành là ổng ở trên ổng mạnh nó đạp cái lũng cái lỗ đó nếu mà trên xa mình nhìn xuống cái lõm đó, đó là dấu chân đó rồi ngày đầu tiên mua núi cái mấy vị kêu á là phải ngồi trên đó ngồi thiền 49 ngày mặc đồ trắng về trắng cái gì cũng trắng hết rồi à, mà ngồi mình lúc đó là nay nè bóp hát là đủ loại con hết mà cũng ngồi vì với mấy chi gì gia hộ thù ngồi thiền nó đúng 49 ngày để nhận điển thiên tại vì cái energy á, của cái núi nó quan trọng là ngay cái địa điểm chấm mà bữa hổm đồ dắt mấy đứa nào lên ta đứa nào có lên thuộc ngay chỗ cục đá ngồi cho nó à, bữa có con đi không à ngay chỗ đi lên đó đó chỗ đó, đó ngày xưa cái núi đó là cái nơi nếu nói về thời mọi da đỏ là nơi tử hữu của mọi da đỏ nó chết trên núi đó khoảng mấy chục ngàn người ấy. tới ngày mà mình mua cái núi đó cái mình tỉ mà ảnh đi cái ngày mà thấy mẹ ảnh bài đi đó tại mà anh không có chịu tu mọi da đỏ mà đâu biết tu đâu ôm đi nha sao chỏi vậy mấy gì đuổi đi hết ừ. rồi có một số người cũng còn kẹt ở lại thì năng nỉ sư phụ ở lại nút cũng không cho luôn một trong linh cũng không cho ở luôn cho nên trong phạm vi cái núi làm sơn thần không cai hết người những cái dòng linh nào mà hiểu về thiên long sơn vừa chết thì bay lại bay tới bay tới chị giỏi lắm là ở ngay chỗ cái cổng chiếc tạo thôi chỗ ông này chui chui vô nè chứ không có được vô vô là mệt lắm à tại có mấy lần cái phụ cúng ở chỗ cái miếu của à, thánh tử đạo đó thì mấy ông thánh tử đạo từ việt nam bay qua bay qua nhưng mà chưa có được lệnh của ông sơn Thành thì mấy vị thánh tử đạo cũng phải đứng ở ngoài phạm vi của ranh giới tại bên kia con người ta có lực lệ lắm cái gì ra cái đó thì sau đó ngựa mới giống như là cho một cái passport mấy ông cứ vô thoải mái là ông thành không có cản lại nữa giống như Houston vậy là các ông Sơn Thành mà coi cái Thiên Long Giang đó là coi nguyên toàn Houston luôn nhận qua mới nói chuyện với ổng cũng mừng ông nói mấy trăm năm mấy nghìn năm không ai nhắc tới ổng không ai uh, à, chiếu có ổng hôm nay thái tử cúng rồi vui quá kéo nguyên băng vô nhớ kéo như hoài hoài qua nghe à, không phải lắm <laughs> thì à, ở Houston không có hiểu hai thì khấn à, ông này bà nọ bùa kia rồi lão ban nọ làm chi mình cứ theo chánh đạo mình khấn phật khấn mấy ông chân tàn tại mấy ổng là có lệnh của thượng đế để mà cai quản thành phố Houston that's the thì cái... gọi là sơn thần ở đó đâu có núi rồi đó. tôi gọi là thổ thần nhưng mà cái tướng mà ổng gì nè ổng cao lắm nha cái tướng của ổng cao cao ông kiệt ổng có móm không có mặt à, mặt ổng có ba cái cái quẹt như nè ổng đội cái ổng đội cái cái, cái lòng gì đó rất là linh mừng lắm hôm qua kia qua bển cúng cái mình cầm cây nhang mình nói cái này là bàn cũng bên đây thì nó ok lính của ông với ngựa ông ở bên này nghe tại một đám mà người đi theo ờ, kiệt á ngồi bên này tại trong này á cũng có người yếu ông giết lỡ thì cái đám lính nào nó thích bà nào vô về làm sao không mình phải ngăn ra ok không có được à, vô về nghe vô về là nhập á nhảy là tưng cà tưng á nên là trước á bác anh dễ cái dòng anh thấy mấy ông ở trong này á tại giữa người với ma với nhau á nó khác còn ví dụ như chị bảy mỗi chiều mà cúng cho dâm linh á là bà quen mặt bả rồi nó không đến nổi mà nó méo nó mỏ nó không hôn bả nữa <laughs> nhưng mà mấy cái không má nó cũng y chang vậy biết về biết không biết mà nó về người cho nên có nhiều người nó mượn xác để mà nó về <laughs> chồng hoặc là ngược lại với vợ dạ. nhiều người nó thảm nó nhập vô luôn á hả thật đâu thì ba đó thật đâu thì mỹ đó tôi thuộc ba là biết gì cái an của mình cái cái khổ mình đã gánh rồi mình không biết cái điều đó để mình hết để mình vui vẻ bác có bao giờ gây lộn như ma chưa có chứ bác kể câu chuyện bác gây lộn như ma làm sao rồi con kể câu chuyện của con bác em bác đi luôn được này trăm phần trăm thiệt phải không trăm trăm thiệt ờ, cái microphone đi bác nói thì để cho mấy khán giả nghe câu chuyện ma của bác này gây lộn với ma rồi gây lộn sao rồi đưa rồi thì 12 ngày trưa đi vô được đốt là bó xì bự nè mà khi vô là thấy có cái bãi này cái cái cái còn tiêu của cái ông các bạn có hai xe còn nát nha rồi lúc đó cái không để thôi chứ không phải chặt hết đủ bó xì bự nè giá vàng biết giá sao giá cứ nó cứ dẫn đi lại tới cầu tiêu thôi, thành chục là không ra được tôi làm sao chú bình tĩnh lại chú nói à thì chú chú tôi bác có hút thuốc nha à, thôi đều rồi để để để người ta dẫn cho các người để một viên thuốc rồi dẫn một viên thuốc đốt để đó còn nếu bác bác bác đi về đi phần một về còn ma còn áo quán có một người đó trước là theo du kích nó bắn hay đó nó bắn xẻ hay đó. chưa nghe lộn ra nói hút gà lộn chứ gặp ma ai cũng gặp gây à, hút gà lộn thôi à, cái cái đó à, gây mà ma mà nó sợ mình kìa mình mới à, cái cây này nó dở, nó dở với mình đúng không thành thử ta <laughs> không biết sao sợ thì không sợ mà cho nên mình làm liều thôi à, ra con đường này để dẫn cho cô chú cô không là cái hạ mình để mà cho qua cái ải chứ không thì nó giấu các bộ bắt về là bắt tan nát luôn mà bác được không buông ra một tiếng nói cứu mạng mình đó Chung mà bác cũng không chút can đảm mà biết ma mà không sợ nó à biết ma mà không sợ dấn cho nó à nó cũng nói lớn tiếng này bởi vậy thầy cái đây bác muốn cái gì thầy nói nghe thì để trong lòng đó nó khổ lắm khi mà cái biết của mình mà không có ra đó thì làm cho con người ta con thì à, năm à, lập chùa 208 chùa đó thì con lúc đó đọc thân, thì ở trên chiếc bao nãy chạy ngang đó, mà chiếc bao lúc đó đậu trong quy định lúc đó nó cấm trơn nè mở cái cửa ra chạy vô như xích cái xe đậu vô thì tối thì đóng lại để cho mình an toàn đêm nào cũng ngủ với ma nhưng mà tụi nó ở ngoài còn ở trong chiếc ovi nhưng mà có một bữa chắc con ma này do bạn bè của ma cũ ở trong building đó tại đó là chùa mà kéo tới đông thì sao rồi nó muốn thử lửa coi chủ chùa này thế nào mình vừa ngủ thì mình nghe tiếng đi gầm rầm là bình thường phải không mà ờ, này ma mới này gọi là ma mới mà mà loại mình tại lúc đó nó có mấy cái rác để đồ có hãng mà hãng công ty dọn sạch nhưng mà vẫn còn cái à, cái rác để phao nó lên nó hai thằng nó nghe cái phao là cái dục nó ra một cái là mình đã quạo rồi quạo chứ không phải là sợ nha nó làm à, từ cao cái rác từ trên như cao như là là 10 feet mà dục xuống là nghe cái tiếng lớn lắm đúng không là ngủ cũng hơi giật mình á lúc đó thường ngủ một cục không à cái áo thun trắng một tiếng thì mình cũng nhịn nó đi mình biết nó quậy mình rồi tự ái tao là chủ chùa tao cho mày vô đây để tránh mưa tránh nắng tránh sấm sét mà mày còn kiếm chuyện với tao không cho tao ngủ đây trong trong chiếc xe là có chư thiên gia hộ với hộ cũng biết cách để mà làm cho má đừng tới gần mình rồi nhưng mà ngoài đó ngoài cái building trong đó nó trống dữ lắm rồi ờ, cái họ là dục thêm cái phô là thứ hai mà cái phô là tự trên mượn rớt xuống là thiệt á mà cái dục thêm cái thứ hai cái rằm hai cái phao này ma nó thiên được có nghe bởi vì đừng nói tưởng là ma nó không có xô người hay nữa làm hại mình hai lần quạo về bắt đầu bỏ mền xuống bắt đầu vừa đi mở cửa xe ra tới chỗ cái thao là nó dùng trước mặt mình cái nữa quạo lên quá tụi mày có ngon xuống đây la nó một tiếng tao cho mày ở đây là mày đi ra nó, đuổi tụi la dù quá là bậu lên nó phải gây lộn nghe không đuổi mày luôn không cho mày ở ờ, trọ nhà tao nữa từ đó thì tao điềm rè, không có con nó nói gì không hả Chữ thầy nói gì Ý mày làm chủ mày ngon hả ông nay sự hai ngàn hộ pháp á khi mà khi mà con săn lên á giận lên á là mấy ngàn hộ pháp phải ra tay liền đó là một chuyện tức là chữa lộn với ma đúng không à, thêm chuyện là cách đó chừng thêm năm sau cái mình mở chùa mình là thanh niên đẹp trai thanh niên già cũng có con rồi nhưng mà cũng còn đẹp trai thời đó vào nữa dạ, cái một đống mấy à, mấy phật tử vô trẻ trẻ trẻ trẻ trong đó có nhỏ phật tử rất là cực kỳ đẹp không tu ai cũng tu hết trơn ai cũng uh, não sầu chuyện tình cảm thì vô đó mà đọc kinh thì giết hai đứa thần sư phụ với thần mà tiền cũng chung tô cũng chung đi mua từng thật cũng chung đi ăn chay cũng chung ăn chay sang nó nghe lựa nhà hàng năm sao ăn chay <laughs> để cái dĩa gì nè nó dĩa mấy cọng chocolate với hai cọng uh, rau với ba bốn miếng <laughs> đậu hũ nó chạc mình cái là năm chục đồng thôi cho ơi này trong chùa năm chục nấu nguyên nồi luôn nói là phẩm đi tấu một lựa cháu sang đó là tỷ phút mà ở nhà tám chín triệu á không có thân không có thân thì <laughs> cái uh, đang đang, à, uh, đang ở trong hoa vi cái nghe cái tiếng uh, cửa rồn rồi cũng rắm nó rắm tưởng đâu ai phải không cái mở cửa cho em vô <laughs> nói trời ai rồi <laughs> ghen như thà dám vô chùa mà cửa phía sau tại mấy thầy thì ở phía trước đâu nghe được cũng y như vậy đó tại cho bụng nói là con hiểu không cái rôn đó nó cũng y vậy giờ thì nó có cái à, cái dây á cái dây phía sau vô đường hết ok giọng hoài cuối cùng mở cửa tôi vô muốn gì muốn đây ngồi thiền đây vô ngồi cái là vờ cái rào trên cái ôi nó có mát thờ muốn là ngủ ở đây luôn ok ngủ ngủ cái hũ nó tu mà mình đã không có ái rồi cô nằm để tay gì nó tóm tắt thôi nó nhiều quá nó hơi giống như uh, romantic phải không để tay gì cái uh, ngủ 15 chục phút cái tự nhiên cái uh, chị cứ cầm lên thanh cứ đẩy tôi ra ngoài đâu có đẩy vô đâu anh mới đẩy tôi nãy cái hai cái tay tôi để trên ngực vậy làm gì tôi đẩy cái nó ngò vậy nó thấy cái tay ngay ở giữa đẩy nó quảng hồn mà, mà chị thấy hai tay mình cả ruộng ngồi gì cũng thấy cái tay ở giữa đẩy ra nữa quá hồn chị ra xe chị chạy về luôn <laughs> cái đó là ai mình không biết tới ngày hôm nay mình mới hiểu được là mấy gì hộ pháp của chư bộ không có muốn được hộ bị phạm giới tạo nghiệp cho nên không <laughs> xong luôn rồi đó mày á từ đó làm bạn tới giờ nhờ ừ, cái đó ờ, chứ lửa gần gom sao không chán <laughs> qua qua vụ đó rồi nó còn thêm những cái vụ mà mình đang nói chuyện ma bên đó mà cái này cái bộ nghĩ không phải là ma ừ, đang tính nhớ chuyện gì cũng hay lắm mà ban đó hồn ma quán quán đi rồi sao cô nói cô nghe nghe nghe à tại con chưa kể thì con có kể kể được nó là du kích nó còn chè cái loại mà sẽ bắn đồ hay đó bắn viên là đứa bắn viên là đó rồi nó không biết coi sao bây giờ trong cái đợt chiều hồi á của miền Nam nó nó ra chiều hồi đó nó giết không biết bao nhiêu lít rồi nó ra chiều hồi cái dẫn mấy ông cán bộ cán bộ chi hội dẫn đi bắt về làm chết mấy người chết nữa rồi nó cho nó đi khi mà bác vô tù thì nó cũng đi theo vô nó bị bắt vô đó bị nó chiêu hội là đó ở chung rồi nó đi ra đến ngày mà cái năm đó nó đi với bác kiếm tàu để đi xuống như nghe cái chỗ cải tạo đó làm lao động cái đi vô 12 thằng đi 12 thằng 11 thằng về còn nó ở lại không biết sao đó, đáng lẽ là từ từ 11 12 giờ đó cho đến à, ngày qua qua, qua ngày hôm sau đó là nó đi từ ở Bến Tre và đi về Bến Co đi về Sài Gòn cũng cũng đủ giờ để đi để đi nhưng mà nó không đi cán bộ vô ngay chỗ mà nước xảy á dẫn cái về thôi thấy nó còn đó dẫn cái về chứ nó đâu có trốn đâu đó là ma nó dẫn đi vòng vòng cũng như bác vậy nhưng mà bác bác dường như không, không sợ ma hay là bác biết là sao biết bác mới nói là ở ờ, tôi để tôi dẫn cái đi đi về còn đó thì nó quậy ở đó luôn tới ngày hôm sau đến bắt về bọt bọt trong cái me đuổi này hai thì chúng còn nhấp vào con con tàn đấy trong con người của mình á bảo đảm ai cũng sẽ gặp được có người là mình gặp mỗi ngày ma mình cũng gặp hôm nay mình biết tu là gặp được chư thiên đúng không bảo đảm mấy con mỗi ngày đều gặp chư thiên khi đọc kinh hay là vô điện mẫu ở đây hay điện mẫu trên núi là mình gặp mình gặp không có nghĩa là mình thấy nhưng mà mấy vị thấy mình mình có gặp mình có cảm nhận là là thiệt gặp phật gặp mẹ có thiệt à, là có luôn đúng không rồi gặp mấy vị hộ pháp quý dụ là mấy ông rồng có đúng không vậy tất cả kinh nghiệm của chúng ta ngồi đây gặp ma gặp người gặp phật gặp thánh gặp tiên chúng ta sợ nhất là ai đốt quỷ ma ừ? sợ nhất là gặp ai sợ nhất là gặp người xấu quỷ quỷ á, nó chỉ hù mình giỏi lắm là mình hiếp vía một chút nhưng mà đâu có hại mình nhiều à. mà quỷ mà nó có thằng người gọi là quỷ dương á quỷ sống á à. mình sợ cái thứ đó nhất à. đúng không đúng. mà mỗi ngày mình đều có gặp á ra phía trường thì gặp ra ngoài cổng rào này cũng gặp đi bộ một chút gặp đi ăn cũng gặp thật ra quỷ được hả bác biết là cái quyền cái chân lý là ờ, thành mỹ đó là mệt lắm cái chân lý đó là phật đâu là ma đó thần đâu là quỷ đó thành ra mình lỡ mình nãy giờ mình nói lợt đề tài thôi mình <laughs> tắt cái máy nghe ở quý vị trên mạng có còn muốn nghe chuyện ma không ta nãy giờ quên vụ livestream đây nữa Hả? khu này để, để, để, để mình uh, an ủi thôi mình gặp ma gặp quỷ để an ủi thôi vì hai gặp phật rồi có có ma là phật phật đâu phật đi đâu là ma đến đó thần đi đâu là quỷ đến đó thành ra chúng ta Trời dạ, mình thôi mình đòi mình đòi tắt cái màn ma cái nhiều người nói muốn nghe nữa nè muốn tiếp tục nè à, <laughs> nãy giờ anh vụ livestream mình đang nói là có ờ, có một ngàn không trăm bảy mươi tám người đang nghe chuyện ma mà mình quên nữa tao tưởng bao nhiêu người đây thật ra cái con nhớ là phật đâu ma đó để ăn buổi rồi ma nó quậy nó phá mà đó niệm phật để mình vui vẻ trả là cho nó thần đâu quỷ đó ma nó phá mình không chết nhưng mà nữ sắc á, mà nó đụng vô đó là bồ tát cũng phải xuống địa ngục có đó ngày qua tôi không kể chuyện ờ, đó cái nào nguy hiểm hơn <laughs> có ông quạ đó nó đụng vô ừ siêu cạo gió <laughs> cạo nhau cạo luôn tình thầy trò ờ, chủ thi chùa gì cũng tan quan đi luôn á bị bị đi luôn mất mạng luôn cho nên không bằng mà cái không nói vậy ma nào mà không biết ba cái rồi à, ok rồi tao đọc comment có ai hỏi gì không để bớt nói chuyện tầm bậy quá mình đang nói cả thế giới nghe mà thì đó đâu thì ma đó thần đâu quỷ đó để an ủi mình phá mình không thể từ tượng mình là chân mạng mình là con người thì đương nhiên phải gặp những cái nạn đó mình để an ủi cũng như nói lên để an ủi chú vậy con hả ừ, cũng đi quấy đi quậy đi phá tan nát luôn tụi nó mới ta thương con thì do do cho vợ ghét con này cho ngọt cho buồn ơn trên ban cho mình thương mình cho mình mình gặp những cái đại nạn mình gặp những cái cái cái cái, cái, cái live stream này cũng lâu có năm sáu tiếng rồi năm tiếng rồi cũng uh, chắc phải uh, kéo màn đi chứ hả mà hoài đâu được sao hỏi sao được nhưng mà với người tuổi già <laughs> còn trẻ thì làm lại kiểu này còn sức á thân khẩu là cái miệng để ngón tay miệng ý lại xuống cái đầu đặt xuống đất đó là lại nó hỏi cái bộ dạng đàng hoàng còn phải thích còn cỡ như bác này bác thì cứ ngồi vậy nè ngồi chị thôi cũng được những cái đầu ngã xuống là để cho cái ngã mình ngã theo ngã trên cái đầu đó, nó đang ngã xuống còn trẻ thì lại kiểu kia đi lại ngồi xuống 10 phao hay 5 phao là biết chơi sai không à cũng tốt á bộ lại kiểu đó không à mỗi lần lại xong cái mồ hôi mồ hán mỗi lần mà lại cha á lại mẹ mà xin gì á là xin thỏ là lại kiểu đó đập đầu xuống nó khẩu ý quý vị nên à, người nào mà vô có facebook á, lên à, ngô tuấn kiệt à, official phải không của facebook thì bỏ cho nó nhiều à, cái gì cần cho nó ngồi thiền hay là bắt nhã đâu không vậy cũng có trên Facebook cũng có trong Zalo cũng có luôn người có Zalo á Facebook Zalo có luôn Thank you sao chị gặp dạ, nhau dạ, vui vẻ tại à, lúc mà cái xác của hòa thượng còn đang đang vừa ở nghĩa địa chưa cơm á thì cái hồn tới còn nói chuyện với kiệt cái à, ngày đầu tiên á thì có hai ông thiên tướng cao lắm nghe cao bằng cỡ 10 feet gì đó mà áo xanh kè hòa thượng thì có người kè thì lúc đó cái chuyện mới hỏi à, hòa thượng nói siêu á hỏi giờ phật ơi là ứng xử cho vô <laughs> sao người ngô lan sẽ đi về đâu ở cõi à, nào để ổng là bồ tát mà ổng là đệ tử của phật a di đà xuống trần để mà làm việc chung với cái này với cái này thì uh, thầy trò chia tay âm dương cách biệt nhưng mà vẫn còn nói chuyện nhau bình thường thì lúc đó và cũng không biết là sẽ đi về đâu nó nói đang ngồi chờ nó là chờ lệnh đó nó đợi con hồi xưa lúc mà rời khỏi chùa Vĩnh Minh năm 2019 Ngô Tấn Kiệt bị cả cộng đồng San chửi bới những cái lời rất là ác ác khẩu ác tâm nếu không tin đi hỏi đi à, à, nghe nói nhưng mà khi một lời xấu mà loan truyền đó cái người đầu tiên mà loan truyền cái lời ác khẩu chửi Thiên Tấn Kiệt hôm nay những người đó hiểu được sự thật thì hối hận nhưng mà cái lời đó một người ra mười người mười người ra trăm nó vẫn vang vang ra nó cũng giống như sóng ở đại dương vậy nó quay lại cái ngọn sóng mà đầu tiên nó đã ngừng rồi thì tới ngày hôm nay tại sao phim Đức Việt không độ được những người ở thành phố này là do những cái lời đó từ thời thầy ông lai đã bị cái đầu gói này đã lại phật tử cũng nhiều nhịn nhiều thầy làm sai không à mà mà người chủ chùa đều gánh nặng hết thầy vui vẻ riêng mình đệ tử lãnh nặng thì mình nó đạt hết đến ngày hôm nay nữa nó siêu về cõi nào thì, thì chưa có biết là tự vì có ăn tướng ông chè lĩnh chờ là chờ à, cha là người quyết định Phật A như là ngày xưa thì có cái lời hứa sư phụ mà sau tuổi già mà sám hối quay lại con xin cha xin Phật ai Di Đà để mà xá tội cho sư phụ nhưng mà sư phụ chưa sám hối nha đang sống chung với cái bà đó ở dưới chùa này gần đây là cách đây 15 20 phút thì đã bị bắt đi rồi thì cho nên lời hứa của tôi vẫn chưa thực hành tại vì ông chưa sám hối cái buổi chiều hôm nay nhãn pháp ở đâu sài gòn trình ở Ranson Mall về cái ông nằm cái đi không bệnh không gì hết ừ. thì uh, hôm nào bữa nào uh, phải hỏi lại coi gì vậy có một cái mà cho vụ hối hận tin những cái mấy ông hòa thượng này là ông mà giảng pháp mà bữa ở khóa tu á thầy cũng từ á nhưng mà có một rủi này nó nói ghê hết đó đại ca cầm đầu chỗ đó phù du thế giới này á, mình làm đúng hay sai mình làm sai á thì mấy thi vị bắt đi mình làm đúng thì về trời được chư Phật hưởng cho bông sen ở xuống đây lưu đài mấy nghìn năm mang các phàm ngồi trên trời được hai mươi mấy cái bông sen giống như ờ, lên ờ, cái ờ, bông sen mà người ta nói là thành Phật á nhãn xanh á thật sự cái đó chỉ là một cái quy chương thôi cái uh, một đời người làm được dao đó hiểu đó cái tưởng đâu là tòa sen xuống rước khi mà hồn lìa khỏi xác là ngon không phải còn lặn hợp lên xuống hoài á theo việc biết tất cả các vị phật về trời các ngài đều tái sanh trở lại xuống thế gian với một cái hình thức khác một người khác kiểu khác để mà dìu dắt nhân loại có thể tất cả các ngài tái sanh vào cõi uh, thủy cung làm cá này các kia để dẫn những đàn cá đi ăn có thể vào các loại thú để dẫn những đàn thú đi à, kiếm mồi nữa chứ không phải là Phật thành Phật cái ngồi không đâu tại Phật chiếc thân được mà thì chị biết năm 2015 thấy Kiệt thấy cái thế giới này quá quải cực quá đời sống cũng khổ cái chuyện mới ngồi hàng hàng cái lúc đó cha thượng đế cha nó quá ra giống như chiếu phim projector vậy đó thời xưa cái quả địa cầu này á, lửa không à không có cây xanh nên là cũng không có nước nữa rất là, là, là khó khăn để mà có sự sống thì cha mới nói thời đó thời tạo thiên lập địa thời đó đích thân cha cũng phải xuống mang sắc phàm để mà thành lập cái quả địa cầu này mẹ cũng vậy song song cha phải chiến đấu với uh, mấy cái thiên ma ác thú rồi nước mắt của mẹ đó mới quá ra mới khóc nó quá ra những cái dòng sông những cái nước biển ngày hôm nay thì trong kinh địa mẫu có nói rồi cha mới quá ra những cái cây có trái cho mình ăn rồi mới mới mới à, chỉnh cho cái trái đất đúng với cái tọa độ của mặt trời mình mới có bốn mùa vì cái da của mình mà chỉnh cái là nóng gọi lạnh mình cũng không có sống được tại sao cha phải thành lập trái đất này để cho chúng ta có một nơi để tu tập cũng giống như là ai mà đi à, là ra quân trường đó là có cái quân ờ, trường mà lính Mỹ nó như cái chim vậy đây, 24 fitness thì vô đó thì cha rất là cực khổ tại sao cha phải cho kiệt thấy cái đó đó là gì kiệt than thôi con xuống trần cũng khổ không ai hiểu con không ai nghe con hết thì cha nói ngày xưa cha khổ hơn thì gấp dạng lần đó, thì lúc đó là việc thấy như vậy rồi cái à, cũng nói nổi vậy sao bên Phật giáo giống như à, đệ tử này nói là Phật là lớn nhất cái gì cũng hỏi bề trên các gì cao luôn á cái gì Phật cha là người Phật đầu tiên đó là độc giác Phật một vị cổ Phật xa xưa khi đã thành Phật là PSD thì ai là thành Phật trước Phật cái Di Đà Phật à, Thích Cha Phật Dược Thứ tất cả các Phật đều kêu cha là cha điều kia cha là thượng đế đấng tối cao điều kia cha là đấng sáng tạo và cũng điều kia cha là huynh theo cái hàng ngũ dài vậy nhưng cha có nhiệm vụ lo cho tất cả các con của ngài xuống trần để mà mình tu tập để mình đi về đó là một cái nguồn máy một cách khó sẽ cũng giống như mình thả con mình vô từ lúc mẫu giáo lúc ra trường thì cha trên cũng cho mình xuống đây đầu hai lên khổ xuống kiếp này kiếp nọ rồi mình phải ra trường đi về chứ mình không có thể nào mà cứ lưu lạc dưới này hoài còn mình mà tin theo những thầy thời nay đó à, cũng giống như mình bị dụ á cứ đi lòng vòng trong lục đạo cứ tạo ra một cái củ cà rốt mà cột lên lưng con nhỏ chạy hoài chạy không tới làm gì có chuyện ai với đạo phật mà về cõi trời làm thành phật được không thể mình phải bố thí phải có bát chánh đạo phải thiết tài phải uh, trở lại với cái đánh không của mình phải ngồi thiền phải bỏ hết tham sân si còn mấy bác mà thời nay mà mà cứ nghe lời mấy thầy a di đà phật a di đà phật nhưng mà trong lòng vẫn còn tham vẫn còn sân đầy thì nãy mình nói là đụng vô là lam hút tùm lum hết nghĩ bao nhiêu đó thôi thực tế thôi có thành phật không cho nên những uh, bao nhiêu những người mà phật tử thời nay mà cứ nếu mà không hiểu về thiên tâm không hiểu về thượng đế không hiểu về phật như là thì cứ để đó tin không tin tại ngã tin không tin không tin là bất linh tại ngã nhưng mình đã có từ bi mình mở vô cửa Phật mình biết đọc kinh đọc chú mình biết chùa biết thầy mình biết thiên cha thời nay cọp thiên cánh đâu có mất gì còn mình không tin cha phỉ à, không tin thì thôi mà mình tính theo cái mình đang đi theo á mà đến lúc việc này là thiệt á có phải họ mất tất cả không đánh bài đánh ngu kiểu đó đánh bài người ta đã đặt bên đây rồi đặt thêm tụ nữa là trúng hết còn bây giờ cứ đặt mà mình ở đây mình biết là thua mà vẫn cứ thua đó là hiện giờ phật tử thời nay là con chiến thời nay là gì thua chắc tin thượng đế thêm mang thêm dấu yên tâm chữ dạng vô chuyện này nó là bồ tát tiệt bao nhiêu nay chửi nó bao nhiêu nay chửi cha nó bao nhiêu nay không tin vào kia lại phải là mất trắng không vậy cái gì là phật mất ý hết lời đó nghe <laughs> còn gì nữa không nào ừ bây giờ mình tin đi ô đâu sao đâu kệ nó nó nói gì nói nhưng mà tôi cứ tin đi lỡ như mà tịnh độ là mà tôi không có giảng sanh á bên đây á bữa giờ tôi không có chửi nó là tôi còn còn được cầm dây tôi níu à còn hôm nay á cái PSD của cà rốt mà cắn hoài cắn ờ, ăn hoài chạy ăn tới rồi hôm nay tôi chửi nó nữa có phải là đi gì đâu không phải lỗi của mình nha như <laughs> là mỗi người mỗi tập đặt này cũng hơi khó sửa cho mình mới có mấy đứa đệ tử nam thiên thiên hiền á sư phụ của nó là hồ tát mà nó thất tụ ăn nỉ mà cuối cùng nó bị mấy thầy vũ chạy cái vòng vòng có cờ quá vô minh lắm đi trang cũng vậy thầy tôi suy nghĩ đức thiết ừ. nghĩ trong rồi cái gì nghĩ trong trong đình đình thánh giá đức thiết Ồ cũng còn nữa hả tạm biệt nha quý vị tạm biệt nha